Sambuddhasa Brahmachalokatipati sahambati Katanh chali antiwarang ayachathang Santi thasat tap bara chak kha cha Đề xê tu tham măng cam bi măng ba trăng sát tham ma phê rinh vi na danh cha ca giang Sụt tánh cha bằng thăng a phi tham ma chăm măng cha cô ta danh tô cha tu sắc cha đành đăng bập bố tha này ye bari sa và mạch chê dạ ni thức thỉnh pháp sư cũng đã hoàn tất dạ rồi này con kính thỉnh thầy ạ dạ con tính đo mít lại cho thầy ạ dạ, Nam mô Bích Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Khai Giác. Dạ, kính lễ à, chư tôn đức tăng trong râm. À, thân chào tất cả quý vị. À, và chúng ta tiếp tục bài à, nhất thiết kinh nhất thiết lậu hoạt ha à, trước khi vào buổi học à, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tấn tắt nam mô ta sa pa tassa bhagavato arahato samma sa Nako wato arahato sama sambutasa. Nako wato arahato sama sambutasa. Namo Buddhaya, Namo Thamaya, Namo Sanghaya. Và kính lễ chư Phật Đức quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta học bài à, kinh nhất thiết là hoặc là bài số 2 trong trung bộ kinh học tiếp theo ha thì uh, có gặp mới gửi email cho quý vị à, thư ký lại Châu Nguyễn và Nguyên Như cái bài đọc đoạn một đoạn hai đoạn ba thôi một hai ba tại vì mình chưa học tới mình đọc uh, sớm quá dài dòng em đọc đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 vậy thôi ha rồi xin mời uh, à, với tất cả à, quý vị cùng nhau lên đọc à, để cho tăng nhiều phước báo à, cho chúng ta dạ một hai Dạ, yeah, mô Phật. Rồi, kính chào à, thầy kinh, à, kính chào đạo tràng. À, sư nghĩ sư xin đọc trước để được chưa? cần những người đó và sao thì đó xong rồi đó không đâu chứ sao nữa à. Đúng xin lỗi dạ yeah. sư đọc nãy giờ mà sao thấy ờ, rồi sư xin lặp lại ạ à trước hết dạ sư... chưa có mở mic à xa thú rồi rồi sư mở rồi à. sư xin đọc lại à. à machima nika giá hai sắp bà xá quá xá quá xuất tá đoạn 1 e quăng mê su tăng e căng samayang bhagawa sa quát thi yang viharati che tawane anatha bình đika sa arame Atako Bhagawa Bhikkhu Ang Amante Sĩ Bhikkhu Tí Bá Đành Tề Tí Tề Bhikkhu Bhagavato Bhakchaso Sum Như vậy tôi nghe à, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Chetavana Kỳ Đà Lâm vườn ông Ana Thá Bình Đi Cá cấp cô độc. Khi ở tại chỗ này, Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Phá ra hòa ê ta đá vô chá sắp bà à, sa qua sằng qua ra bá rì già dần vô à, pi khá quê đề sa xà mỹ tăng su na thá sa đúc khăn ma na sĩ ca rồ thá bà sĩ hòa mì tí e quang bàn tê thi khô tê pi khu bhagavato à, bhachaso sùng bhagava e tá à, đá quá đá bồ cá đá bồ chá thế tôn nói này các tỳ khưu ta đã giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lộ hoạch hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa vâng thế bạch thế tôn thế tôn nói như sau cha nato hăng à, phí khá quê basato a sawa năng khá giang qua đà mi no cha nato no bassato kincha bhikkhave à, chanato kincha basato asawa à, nang khá dần qua đà này các tỳ kheo ta giảng về sự diệt tận các lậu hợp cho người biết người cho người thấy không phải cho người không biết cho người không thấy và này các tỳ khưu thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết và người thấy Yosino cha manasikarang ayoniso cha cho niso khi pawe manasikaroto anupana chê quá a à, sa qua upa chan tí upana à, chá a à, sa qua ba quá thành tí yo sino chá khô quê mana sikaroto anupanna chewa asawana uppachanti uppanna cha à sa hòa ba hì trần tí có tác ý à, có như lý tác ý và không như lý tác ý này các tỳ kheo do không như lý tác ý các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng này các tỳ khưu do như vậy do như lý tác ý các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt xa thú xa thú rồi kính mời vị kế tiếp nha yeah. Dạ. Ủa, còn đoạn hai nữa thôi tới đây hả rồi kính mời vị kế tiếp ạ à. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư thanh tâm con kính đảnh lễ sư pháp trang con kính đảnh lễ cô tu nữ phúc hạnh dạ con kính đảnh lễ thầy kinh kính chào các anh chị trong đạo tràng con xin đọc bài ạ đoạn 2 và anh chị em có cái hạnh phúc của gia đình anh chị em phải giấu không phải dạ con xin đọc lại Artific khawe a sawa dasana tap bà át thi à sa hòa sàng qua rà ba hà táp bà át thi à sa hòa ba ti sề qua nà ba hà táp bà át thi à sa hòa át thi hòa sa nà ba hà táp bà át thi à sa hòa ba ri wa cha nà ba hà táp bà át thi à sa hòa vi nô đa nà ba hà táp bà Athia à, Sawa và Wana Paha Tatba. Này các tỷ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ, một Dasana Paha Táp Bà À Sawa Các lộ hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ Katame Chafik Khawe À Sawa Dasana Paha Táp Bà Này các tỷ kheo Và thế nào là các lộ hoặc phải do chi kiến được đoạn trừ Ithafik Khawe Asutawa Puto Chano Ariya Nang Adasa Vi Ariya Tham a Ko Vido Ariya Tham Me Avinito Sap Burisa Nang Adasa Vi Sap Burisa Tham a sa a Ko Vido Sap Burisa Tham Me Avinito Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Manasikarani về thầm mề nắp ba trà nà tia manasikarani về thầm mề nắp Appachana niso manasikarani ye thamme appachananto amanasikarani ye thamme appachananto ye thamma namanasikarani ya te thamme manasikaroti ye thamma manasikarani ya te thamme manasikaroti không tuệ chi các pháp cần phải tác ý, không tuệ chi các pháp không cần phải tác ý. Vị này vì không tuệ chi các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ chi các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Xin mời vị kế tiếp. alo dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư thanh tâm con kính đảnh lễ pháp trang con kính chào thầy kinh kính chào các anh chị em học viên trong lớp dạ con xin đọc đoạn ba. các tâm mê chá phích khá về thầm mà na na na si cá vá nhì già về thầm mê má na si cá vô tí này các tỷ kheo và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý Yasatikawe thamme manasikaro to anupano wa kama savo upachati upano wa kama savo pawathati anupano wa pawa savo upachati upano wa pawa savo pawathati anupano wa avijja savo upachati upano wa avijja savo pawathati này các tỷ kheo nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng ý mê thầm mà nana manasikara ni ya ye thầm mê manasikaro tí những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vì ấy tác ý dạ con đã đọc xong ạ à. dạ xin cảm ơn thầy kim cảm ơn tôn nguyễn đã post bài cảm ơn đạo tràng lắng nghe dạ con xin xin mời vị kế tiếp Dạ, xin mời chị Hạnh. Nam mô mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô sanh Sankhaya. Dạ con kính lãnh lễ. Quý tăng con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Con xin trả bài. Đoạn một E quăng me su tăng e căng samayang vagabwa sa wathi yang viharati che tawane anathapi bình dikasa à arame tatrako uh, à, tatrako phagawa phiku a mante si phikavo tí và đàn tề tí tề phiku phagawato pacha so sum như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Qua Thí Xá Vệ tại Chetawana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Bình đi cá cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vấn đáp Thế Tôn. Phagawa e tadawos wa sa bà sa wa sang warapariya già dần Wo bika we de se sa mi tăng suna tha sa thu khăn manasika ro tháp pha si sa mi tí mi tí e wang bàn te ti khổ tề bi khổ pha ga wa to ba cha so sung pha wa ga e ta da wo cha Thế Tôn nói này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói. Thưa vân bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Chà nato a hằng phikawe pasato asawa năng kha yang Wada mi no ajanato no asato kinh cha phikawe cha nato kinh cha pasato asawa năng khayam wada mi này các tỳ kheo ta giảng sự việc tận các lậu hoặc cho các ngươi biết cho người thấy không phải cho người không biết cho người không thấy và này các tỳ kheo thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy Yoniso chamanasika rằng ayoniso à, chamanasa chamana chamanasika rằng ayoniso à, fikawe maniskaro to anuban na che wa a sawa upat upat Chanti Uppanda Cha Asawa Bhavattanti Yoniso Chakho Phikawe to Anupana Che Wa Asawana Upa Chanti Uppana Cha Asawa à à Phao Hì Yanti có như lý tác ý và không như lý tác ý này các tỳ kheo do không như lý tác ý các lậu hoặc các lậu hoặc chưa sanh hoặc sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng này các tỳ kheo do như lý tác ý các lậu hoặc chưa sanh không chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ, trừ diệt. Yeah. Dạ con đã đọc xong con xin cho mình cái việc Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào thầy, con kính chào đạo tràng, con xin phép con đọc đoạn 2. Atik Pikawe Asawa à, Dasana Paha Tappa Atik Asawa à, sang Sangwara Paha Tapa Athi Asawa Asawa Patise Wana Paha Tapa Athi Asawa Athi Wasana Paha Tapa Athi Asawa Pariwatjana Paha Tapa Athi Asawa Vinodana Paha Tapa Athi Asa อาสวะภาวานาพระhà à, táp à này các tỷ kheo có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ có những lậu hoặc phải lo kham nhẫn được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ Dasana Patha Tappa à, Sawa các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ các tạp mê chấp phích các quê à Sawa Dasana Paha Tappa này các tỳ kheo và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ Ithapik Kawe Asuttawa Potutjano Ariyanang Adassawi Ariyatamasa Akovido Ariyatame Awi Awinito Sapurisa Nang Adasawi Sapurisa Thammasa Akovido Sapurisa Thamme Awinito Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Manasika karaniye thamme nappajjanati Amanasika karaniye thamme nappajjanati su manassikarani ye thamme appajjananto appanassikarani ye thamme appajjananto ye thamma namma nassikarani ya te thamme manasikaroti ye thamma manissa kariya te thamme na manassi karoti không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý. Vị này là vị không tuệ tri các pháp cần phải tác ý. Vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Dạ con kính tri ân Mũi Sư và Thầy và Đạo Tràng, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Và dạ con xin kính đảnh lễ à, chư quý sư và dạ con xin kính lễ thầy kinh và dạ con xin kính chào đạo tràng và con xin đọc bài ạ. Đoạn 3 Katame cha Sikhawe Thammana Manasikarani và về thầm mề Manasikaroti. Này các tỷ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Yasafikhawe Thamme Manasikaro To Anuppanno Wa Kama Sawo Upachati Uppanno Wa Kama Sawo Bhavattati Anuppanno Wa Phapwa Sawo Upachati Uppanno Wa Phapwa Sawo Bhavattati Anuppanno Wa Avijja Sawo Upachati Uppano và Avicca Savo Bhavattati. Này các tỷ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. ime thamma na manasikarani và về thầm mề manasikaro tí những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý Dạ Nguyên Như xin kính tri ân à, bé Châu đã post bài và dạ, con xin kính tri ân thầy Kinh. Dạ kính thưa đạo tràng, còn vị nào chưa đọc nữa Nguyên Như xin chư vị có thể um, giơ bàn tay xinh đẹp của mình lên để đọc tiếp để khỏi mất thời gian của thầy à, nếu mà không còn ai thì à, có thể là dạ thưa còn vị nào muốn đọc thêm nữa không ạ à? ô còn Châu Châu chưa đọc nào như mời Châu nha sa thú sa thú dạ con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo dạ con kính đảnh lễ sư thanh tâm dạ con kính lễ sư pháp trang và dạ, con kính lễ thầy kinh và dạ, con kính chào đội trang con xin đọc bài á Machima Nikaya Sabba Sawat Sutta đoạn một E văn mê sút tăng e càng samayang pagawa sa wat thi yang viharati che tawane a ana thabindikatsa arame tacha ko pagawa bitho amante si bithawo ti bante ban ba đành te tí tề bích khổ ba gá quát tổ bắt cháp sô sum như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở xa quách thi xá vệ tại chê tá quá ná kỳ đà lâm vườn ông á na thái bình tí cá cấp vô độc khi ở tại chỗ ấy thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn các tỷ kheo ấy vân đáp thế tôn bá gá hòa ê tá đáo vô chá sắp bà quá sa quá sằng va ra pari pariya yang vô bích khâu về đề se sam sa mỹ tăng sunatha sa phu càng manasi caro tha bà xích sa mi tí e hoàng bành tề chi cô tề bích khô bá gá quá tô bát chát sô sùm bá gá hòa e tá đá vô chá thế tôn nói này các tỷ kheo ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa văn bạch đức thế tôn thế tôn nói như sau cha nát tô a hằng bích khâu quê bát sa tô À sa hòa Nằng kha dằng Guadami no Achanato no Abassato Kincha Bikawe Chanato Kincha Bassato Awasanang Khayan Guadami Này các tỷ kheo, ta giảng sự việc tặng các lậu hoặc cho các người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy Yonis, Yoniso chá manat manasika năng ca răng ayoniso chá manasika răng ayoniso bhikkhawe manasika roto anu anupanna chewa awasawa uppat trí phành nà chá à sa hòa bá quắc thành tí vô ní sô chắc hồ bích khá huề manasika rồ tô anup bành nà chề quá a quá xà ná úp bát chanh tí úp bành nà chà à sa hòa phá hì dành tí có như lý tác ý và không như lý tác ý này các tỷ kheo do không như lý tác ý các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng này các tỷ kheo do như lý tác ý các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được diệt trừ sa thú sa thú sa thú dạ kính trang chị chủ quyển đã bắt bài Dạ, yeah, Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử. Um, em Châu ơi, em có đọc chưa? Em có thể đọc tiếp tiếp. Dạ, Châu đọc. Bây dạ, còn dạ, hai, dạ, còn đoạn 2, đoạn 3 Đoạn 2, đoạn 3, Nguyên Như đọc luôn cho dạ. xong yeah. rồi Châu học dạ, đọc luôn hai đoạn luôn đi, cho xong bài. Dạ, Như đọc xong. Dạ. Đoạn 2 Atthifik Kawe A Sawa Dassana Baha Tappa Atthi A Sawa Sangwara Baha Tappa Atthi A Sawa Batise Wana Baha Tappa Atthi A Sawa Atthi Wa Sana Baha Tappa Atthi A Sawa Bariwachana Baha Tappa Atthi A Sawa Winodana Baha Tappa Athi a sa hòa phà quá nà bá hà tấp bà. Này các tỷ kheo, có những lậu hoặc phải cho do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Dasana Baha Tắp Bà Sa quá các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Katame Phitkawe A Sawa Dasana Baha Tắp Bà Này các tỷ kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Itthaphitkawe As Suttawa Vututchano Ariya Nang Adassa Quỳ Ariya tham massa ako vido ariya tham me awi nito. Sappurisa nang adassa vi sappurisat tham vido sappurisa awi awi nito. Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập Pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thuộc Pháp các bậc chân nhân, không tu tập Pháp các bậc chân nhân. Manasikarani về thầm mê nắp bá trà nà tí an Manasikarani về thầm mê nắp bá trà nà tí so Manasikarani về thầm mê Appachananto amasikarani về thầm mề ye về thầm mà Na manasikara ni già tề thầm mề manasikaro tí về thầm mà manasikara ni già tề thầm na manasikaro ti không tuệ tri các pháp cần phải tác ý không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý vị này vì không tuệ tri các pháp cần phải tác ý, vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các pháp cần phải tác ý. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin thay mặt đạo tràng. Ủa còn nữa hả Châu? Đoạn 3. Katame cha phit kha we tham ma na manasikarani ya ye tham me manasikaro tí. Này các tỷ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Yasafit kawe thamme manasikaro to anupanno và kama sawo upachati upanno và kama sawo bhavattati anupanno và phá hòa sawo upachati upanno và phá hòa sawo Bhawattati Anubbano và Avicca Savo Uppachati Uppano và Avicca Savo Bhawattati. Này các tỷ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Ime thầm mà na manasikarani và về thầm mề manasikaro tí. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tác ý mà vị ấy tác ý. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh Thầy Kinh Minh Lâm Đa có thể đăng đàn để giảng cho chúng con bài học của ngày hôm nay thưa Thầy. Dạ con xin giao mít lại cho Thầy ạ. À. À, thương xà, thương xà, thương. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng, dạ, kính chào tất cả quý vị. À, như dĩ nhiên là chúng ta đọc được ba đoạn đầu ha, để ờ, từ từ mấy tuần sau mình đọc ờ, khi nào học tới đâu mình ờ, đọc cái đó ha. Thì từng rồi chúng tôi trình bày về những lậu hoặc ừ, những cái chi tiết về những lậu hoặc như dục lậu, ủ lậu, kiến lậu, vô minh lậu thì khi trình bày những cái đó chúng ta được biết được chi tiết về như thế nào là dục lậu như thế nào là kiến lậu như thế nào là thủ lậu như thế nào là vô minh lậu thì kính thưa vị trong cái vua minh lậu nó có tám cái pháp mà được gọi là tám pháp vô minh à, Đức Phật à, dạy chúng ta là có tám pháp vô minh đó là à, không biết đến cái sự khổ không biết nguyên nhân sự khổ không biết sự diệt khổ không biết con đường thực hành đến diệt khổ dẫn đến những có không biết quá khứ không biết vị lai không biết cả hai là quá khứ vị lai rồi không biết lý duyên sinh à, đó là tám thế mà à, nói về cái nếu mình không biết tám này gọi là vô minh thì trong cái vấn đề này cũng như vậy à, tại sao đức phật chỉ nói tám cái pháp này thôi à, tám cái điều không biết này thì gọi là vô minh còn những cái điều không biết khác thì không là vô minh hay sao à, thì à, theo như quý vị ví dụ như một ừ, một nhà bác học một nhà khoa học người ta biết rất là nhiều thứ biết những cái điều cao siêu thâm sâu những nhà à, toán học những nhà nhạc nhạc sư những vai quả sư thì người ta có những cái trình độ kiến thức rất là cao thì như vậy tại sao nếu mà không biết những cái đó thì có gọi là vô minh hay không à, còn biết những cái đó thì có gọi là vô minh hay không thì tại sao là không tại sao là là có thì trong vấn đề hôm nay thì chúng tôi sẽ à, mời quý vị có ý kiến mỗi người đóng góp chút xíu ở đây cho nó thêm phấn khởi ha à, rồi, à, à quý vị tương tự đưa tay lên à, để mình nói là lý do tại sao chỉ có tám pháp vô minh này là không biết tám pháp này gọi là vô minh còn những cái pháp khác thì sao à, thì à, thì ai tình nguyện à, giơ tay trước rồi giơ tay hay là muốn mời thôi vậy mời cô nhung trước đi cô nhung lớn lớn nhất mời cô nhung trước không cô nhung là tới tuần tự quý vị có người có ý kiến như thế nào rồi xin mời cô nhung ha tôi dùng chó đó không alo à, tôi dùng chó thì không nguyên như đi nguyên như tình nguyện trước đi nguyên như rồi tới à, thứ tự nha lên mỗi người cho một cái đóng góp để mình mở mang cái trí tuệ ha à, xin mời dạ thưa thầy à, theo con hiểu là tám pháp mà à, nói là vô minh à, tự vì những cái pháp này nếu mà mình không biết thì mình sẽ không có đi ra khỏi được cái sanh tử luân hồi còn những cái vị mà họ ờ, ở trong đời sống họ rất là giỏi về có rất là nhiều kiến thức như là bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, nha sĩ, những người thông văn, thinh văn học đủ thứ hết thì họ học những cái đó họ chỉ có là những cái trí của đời để làm cho giúp đỡ đời mà um, họ có thể là gây dựng sự nghiệp nhưng mà những cái trí tuệ của họ không có giúp họ được một cái gì về cái sanh tử luân hồi thì cái vô minh này là về cái tứ đế về những con đường đi những cái pháp mà xuất thế gian là cái đó là cái con hiểu thưa thầy dạ Ê, xà thứ xà thứ rồi còn ai ý kiến nữa không ai có ý kiến thêm hơn bổ túc thêm không em ru nay em ru rằng nè cô à, Kim Nhung nè cô Hồng à, Mai nè Châu Nguyễn nè à, Christina nè à, nhiều lắm giờ bữa nay thấy tới mười nhiều 24 vị mà thì phải trần rồi <laughs> cô Hồng Mai đâu cô Hồng Mai đâu lên ý kiến coi dạ con đây con à, lên rồi <laughs> nữa nhưng mà thưa thầy con sẽ uh, nói những cái gì mà con biết là thì uh, tám pháp vô minh đó là không biết đến khổ không biết được nguyên nhân sinh khổ không biết con đường để diệt khổ vân vân và vân vân thì con thấy là khi mà mình học và mình hiểu được cái pháp tám pháp vô minh mình này thì mình sẽ không làm cho mình phiền não không tự làm cho mình phiền não nữa mà mình chấp nhận những cái phiền não nó đến với mình và nhờ vậy mà cái tâm của mình nó sẽ được an yên hơn là khi mà mình không biết được thì con nhận thấy là ngoài đời mặc dầu là những cái ờ, người thân cận của con mặc dầu là học rất là cao nhưng mà ờ, không hiểu được cái tám pháp vô minh này cho nên cứ lăn trôi và <clears throat> trong cái phiền não vô minh ờ, cứ thế mà tự mình làm khổ mình rồi à, khi mà những pháp à, ờ, xảy ra đến với mình thì cảm thấy là người rất là phiền não rất là khổ sở và không biết à, tìm cách để thoát ra thì à, thấy là con cảm nhận khi mà con hiểu được cái pháp à, tám pháp vô minh mà này thì cảm thấy cái à, cuộc sống mà đời thường nó rất là vô vị và nó có những cái biến đổi sinh trụ và diệt thì con cảm nhận cả thế giới mình cũng đang chìm biến vào trong cái pháp sinh diệt và vì mình là sống trên trong cái cõi thế gian này nên mình cũng là có cái, nghiệp với cái đất nước mà mình đang sống à, và à, con cảm thấy là khi mà pháp thế gian đến khi mà phiền não đến thì con sẽ trở về hiện tại lúc đó thì tâm sẽ nó tâm sẽ định tĩnh hơn là khi mà mình cứ để ờ, dính vô những pháp phát sanh thì ờ, mình sẽ không giải quyết được gì hết mà mình lại càng đem cái phiền não đến với mình mà không thấy được cái con đường để mà mình tìm cách mà giải quyết ờ, cái cái phiền não đem đến cho mình thì diệt trừ vô minh khi biết được con à, đường diệt trừ vô minh á thì uh, con sẽ cố gắng sẽ cố gắng từng từng ngày mà cố gắng làm trau dồi tìm hiểu uh, để cái uh, kiến thức được mở rộng hơn uh, về con đường bắt chánh đạo trong trí đạo uh, và mặc dầu là vẫn còn sơ cơ vẫn còn là không so với uh, những người khác thì mình không bằng ai nhưng mà con sẽ không ờ, phóng tâm ra ngoài không phóng tâm ờ, đến những người khác mà sẽ trở thường xuyên trở về chính mình để xem coi những cái ờ, căn cơ những cái bất tận trong người của mình như thế nào để nhận nhận biết nó và từ từ mà kiểm kiểm soát được và khi mà con hiểu ờ, về cái tấm cái pháp vô minh đó, thì con rất là an tâm à, như là ờ, không cảm thấy phiền não khi các pháp à, à, bất như ý đến với mình hoặc là không cảm thấy à, vui à, quá sức khi mà những cái pháp mà thiện đến với mình à, nhờ vậy mà tâm rất là an yên dạ con có chỉ có, con như thế ạ à. dạ cảm ơn thầy lắng nghe, cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ con xin xuống mic ạ. xa đúng xa đó nước. rất là quan hệ ha. Còn ai nữa không? Ai muốn lên đóng góp ý kiến nữa không ạ? Hello. Còn ai muốn lên đóng góp ý kiến? Dạ. Rồi, mà. Cho con xin à, tiếp lời của của chị Nguyên Như và và cô Hồng Mai. Dạ nói chung là làm con người làm thân con người thì <laughs> nên, cuộc sống này thì nó nó nó, nó phiền não vô minh nói chung là nó đủ hết nhưng mà trong cái cách tu tập của mình thì nói chung có hai hai hai mặt một người thì theo con á một người có trí tuệ với mồi với với cái gì chị nguyên như hồi nãy chị như nói là trí thức á qua cái người một người đối với một người có trí tuệ thì họ sẽ sẽ biết chuyển cái vô minh và họ sẽ biết chuyển cái cái cái cách tu tập của họ tại vì một người có trí trí tuệ thì um, họ tu tập họ sẽ dẫn đến mục đích để mà thành đạt và họ tu sửa để um, giống như là um, để tiến tới giải thoát còn một người mà có trí thức thôi thì họ chỉ biết cái kiến thức thông thường của đời thường hàng ngày qua sự học hỏi mà họ không có thành đạt được những gì mà người có trí tuệ sẽ làm được um, theo con thấy thì thì dù cho mình có tu tập tới đâu đi chăng nữa thì mình cũng phải cần có cái trí tuệ để mà mình mình xoay chuyển um, những cái việc mà nó xảy ra hàng ngày đối với mình và một đối với một đối với con thì một người có trí tuệ thì họ sẽ sẽ tu tập dễ dàng hơn là đối với một người có trí thức tại vì đối với một người có trí thức thì họ chỉ có cái kiến thức họ giống như là một người bác sĩ họ chỉ có kiến thức của họ họ có cái cái um, cái knowledge about cái cái cái nghề của họ nhưng mà chưa chắc gì họ đã có trí tuệ đối với một người mà đã có trí tuệ tu tập thì họ sẽ sẽ um, thành đạt hơn và họ tu tập đến mục đích giải thoát niết bàn dạ theo con xin xuống với cả con chỉ chia sẻ được như đó à, xà thứ xà thứ à, thế vậy có cơ hội thì mình lên mình, lộng à, não phát biểu Dạ. <laughs> Rồi Con xin đây tiếp có Rồi. dạ theo con nghĩ thì cái kiến thức á, là cái sự hiểu biết khi mình học hỏi qua một cái ngành chuyên môn gì đó mà cái kiến thức đó nó chỉ có hạn hữu ở trong một cái khía cạnh một cái ngành chuyên môn và nó chỉ có thể giúp mình trong một đời thôi chứ nó không thể giúp cho những cái à, những cái kiếp khác thì vì những kiếp khác lại mình phải lại học lại thì cái đó là cái kiến thức còn cái trí tuệ mà cái vô minh ở đây thì Đức Phật đã giảng rõ là phải cái người đó phải hiểu bốn cái bốn đế và cái lý duyên khởi rồi thầy có nó dạy thêm là ba thời quá khứ hiện tại vị lai thì chỉ có một vị thánh nhân mới có thể chứng đạt được cái cái tuệ trí tuệ này giống như bậc sơ quả thì ờ, à, việc được thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì cũng phải do có cái trí tuệ và không bao giờ họ bị hoại có nghĩa là cái trí này của họ cái vô minh này của họ nó sẽ không có hủy diệt và những cái vị thánh ngay sơ quả uh, sẽ tiếp tục tu cho đến khi họ chứng đắc đến cái quả cuối cùng diệt được cái vô minh lậu này sẽ chứng đắc đạo quả thì cái vô minh cái trí tuệ ở đây thì nó không thể nào nó mất ở một cái người thánh nhân khi đã chứng đắc đạo quả thì cái trí này chỉ có ở trong cái giáo lý của Phật giáo mà ngay Đức Phật đã, đã thuyết ra còn à, à, một người <laughs> phải nếu mà nói về tri liệu về trí tuệ thì phải là bậc thánh mới tri liệu về trí tuệ à, một cách rốt ráo và đúng theo cái nghĩa của nó còn cái vô minh thì cái tâm sở si phần nó có mặt còn ngược lại với cái vô minh thì là tâm sở trí tuệ thì đó là cái phần con hiểu thành ra kiến thức ấy chỉ có giới hạn ở một cái ngành chuyên chuyên môn và nó chỉ theo mình ở một cái đời kiếp nào đó thôi còn ngoài ra khi mình tái <laughs> sanh một cái kiếp nào thì khi nào như kiếp người khác thì mình cũng phải lại học lại mình không thể nào cái đó nó không có có tồn tại với mình mãi còn trí tuệ thì không một khi một phi đã chứng đắc đạo quả thì lúc nào cũng có ở đó nó không có hại gì đó là suy nghĩ của con con xin trao mít lại cho thầy đây, xà thử xà thử đó, quý vị mỗi người ờ, lên đó ý kiến từ từ thời gian sau thành pháp sư hết <laughs> dạ con thưa sư dạ hồi, à, con thưa thầy hồi nãy thầy ờ, kêu con lên mà con bận tay dạ giờ con có ý kiến dạ um, con thưa thầy theo con thì uh, đạo Phật mình mục đích chính là để giải thoát ạ à, còn những cái trí của đời như là kỹ sư hay là tiến sĩ gì đó thì nó có hai mặt à, một mặt thì nó cũng giúp đời à, một mặt thì nó cũng hại đời ví dụ những những người mà làm ra bom nguyên tử hay là uh, chế tạo súng ống thì nó là, là như vậy nó hại đời còn những người giúp đời là uh, làm những uh, ờ, tài, um, ví dụ như là mình uh, giúp cho cuộc sống của mọi người nó đỡ cơ cực hơn thì là làm thiện thì giúp đời thì cả hai À, những người giúp đời và hại đời thì đều có tái sanh nhưng mà khác cái người làm thiện thì à, hy vọng là tái sanh lên phía trên còn người làm ác thì à, tái sanh xuống dưới nhưng mà cả hai thì không đưa đến giải thoát à, vẫn còn đầu thai vẫn còn khổ à, còn theo bài học của thầy thì lậu lậu tức là ngâm tẩm chúng sanh trong luân hồi à, do còn khổ à, do do còn tái sanh do đó còn khổ thì uh, theo bài của thầy thì lậu thì nó có bốn lậu dục lậu hữu lậu kiến lậu vô minh lậu thì cả bốn lậu nó đều đưa đến tái sanh mà để giải thoát à, để thì nó có theo cấp bậc cái vô minh nó cũng giảm từ từ từ bậc sơ quả nhị quả à, tam quả và a la hán quả tới cái ờ, a la hán quả thì mình mới diệt trừ được vô minh hoàn toàn thì lúc đó mới giải thoát do đó theo ờ, đạo Phật thì khi mà mình giải thoát được vô minh thì mình mới uh, um, hết uh, luân hồi thì lúc đó mình mới uh, um, mới hết sanh tử thì uh, lúc đó cái đó là mục đích chính của đạo Phật do đó tám cái pháp vô minh này thì um, Đức Phật uh, uh, nêu ra để cho chúng sanh nếu mà uh, hiểu và tu tập thì sẽ không còn vô minh nữa dạ con hiểu như vậy á thưa thầy dạ con kính tri ân thầy ạ Ôi, xa thứ, xa thứ. À, rất là quan hỉ ha. Tất cả quý vị mỗi người có cái đóng góp ý kiến cũng à, rất là hay. Rồi, kính thưa quý vị. Thì như chúng ta được biết Đức Phật nhấn mạnh cho mình thấy về tám cái pháp mà mình không biết được. Tức là những ai mà không biết được những cái điều này thì chắc chắn là một mình. À, tức là không biết khổ, không biết nguyên nhân sinh khổ không biết sự diệt khổ không biết con đường thực hành để đi đến sự diệt khổ không biết quá khứ vị lai không biết lý duyên sinh thôi thì không biết tám cái pháp căn bản này thì được, được gọi là người này vẫn còn nằm trong phòng của mình à, cho nên ngài đánh lên một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho thế gian biết rằng đừng có nghĩ rằng là mình có một cái kiến thức cao siêu một cái kiến thức quyên bác nhà bác học một tay ừ, lỗi lạc một tay khoa học kỹ thuật là cao siêu là mình là bậc trí đó, và vậy đó chỉ là những cái kiến thức của pháp đời thế gian thôi nhưng mà chúng ta thấy là đối với những bậc mà à, lỗi lạc của thế gian này dữ lắm chứ không phải vì thường nha quý vị à, họ phân tích họ Ờ, chia sẻ vấn đề cũng ờ, cũng theo cái cái cái, cái hệ thống của, của cái duyên sinh phát sanh cũng dữ dằn lắm chứ không phải họ không biết đâu nhưng mà bởi vì họ vẫn còn vô minh bởi vì họ không thấy được cái cái sự thật của cái ờ, pháp của cái tứ tứ diệu đấy họ không thấy được cái đó không có thấy được cái quá khứ hiện tại vị lai không có thấy được như được đó mà họ chỉ biết trên của góc cạnh của cái kiến thức à, mặc dù cũng rất là sâu xa rất là thâm sâu chứ không phải là là thường như vậy à, cho nên nó chính vì vì như vậy Đức Phật nói dạy cho chúng ta biết là dù cho có biết được như thế nào đi nữa bạn có biết pháp đời cỡ nào cỡ à, nhưng mà trong tám pháp này bạn chưa biết được thì coi như bạn là vẫn còn của mình như thường à, cho nên đây là vấn đề mà chúng ta thấy rằng tuyệt vời ở cái chỗ đó à, nó là tám cái cái, cái cái cái cái điều mà không biết thì còn lao vẫn còn nằm trong vấn đề của mình à, cho nên đó là cái mà chúng ta cần phải được biết ha à, góp mọi người chúng ta có những cái à, ý kiến để mà mình đóng góp trong cái vấn đề này rồi trong tiếp theo thì trong cái câu mà Đức Phật dạy và này các tỳ kheo thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy à, Đức, Đức Phật dạy rằng là thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy là nó là có như lý tác ý và không như lý tác ý còn dạy có hai điều có như lý tác ý và không như lý tác ý thì biết thấy tức là người biết người thấy là nó phải nhấn mạnh cho chúng ta biết là người có trí tức là người phải có trí tuệ và phải có trí mới có thể mà uh, nghe hiểu được những pháp này còn người mà không có trí là, là chịu à, cho nên đây là, là à, à, nói cho những người có biết những người thấy thôi rồi bây giờ ngài nhấn mạnh có hai cái pháp là như lý tác ý và không như lý tác ý à. hai cái này rất là quan trọng nha chính vì do như lý tác ý này mà trí tuệ nó phát sanh còn nếu mà không thì rất là khó thì giờ như lý tác ý quý vị có thể viết ra à, thư ký cũng có thể viết như lý tác ý vô niso manasika Yoniso Manasikara là như lý tắc ý viết cái cái chữ ra Yoniso Manasikara được viết được không Manasikara à đúng rồi đó à, Yoniso Manasikara à. vô hữu sơ manaskara là như lý tác ý à. như lý tác ý rồi bây giờ mình bắt cái chữ manasi xuống manasi manasi hai chấm là nơi tâm hay là nơi ý manasi là nơi tâm hay là nơi ý tức là ngay nơi chính tâm hay là ý của mình gọi là manasi à. rá bắt chữ cà rá xuống cà rá có nghĩa là làm tạo tác cà rá làm phải tạo tác rồi giờ ráp hai cái chữ này lại manasika ráp thì được dịch là tác ý mà nó Manasika là, là, là tác ý là làm là tác ý ý tác ý à. từ Manasika là tác ý rồi hay quá viết đúng là rồi bây giờ chữ vô ní vô ní 200 bắt chữ vô ní xuống đây là trung tâm nguyên nhân duyên điều kiện tạo à, thì cái chữ vô ní là có nhiều có nhiều nghĩa hay là trung tâm hay là nguyên nhân hay là cái duyên hay là điều kiện để tạo ra cái gì đó, đó. thì được gọi là vô ní và chỉ xô xô là đúng xô là đúng hợp thích nghi thích nghi đúng hợp thực kỳ tương ưng đúng pháp tương ưng đúng pháp rồi cái chữ vô ni xô à, ba cái đó là vô ní xô là chú ý đúng theo pháp chú ý đúng theo pháp chú ý đúng theo pháp rồi lắp vô yoniso manasikara yoniso manasikara là khéo tác ý đúng chân pháp khéo tác ý đúng chân pháp đúng nhân duyên sanh khởi các pháp đúng nhân duyên sanh khởi các pháp đó là cái cái cái quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái cái như lý tác ý này thì nó giúp trong cái đời sống à, từ cái, cái đời sống sinh hoạt hàng ngày chúng ta rất là nhiều ha nên mình phải hiểu thật kỹ cái chữ này thì yoniso yoni là trung tâm hay là điều kiện hay là duyên để tạo và so là đúng thích hợp đúng pháp tức là so là chú ý là tác ý đúng pháp thì yoniso manasikara là một cái sự khéo tác ý một cái sự mà sử dụng là, là về cái tâm mình đúng theo cái chân pháp tức là đúng theo cái thiện pháp đúng theo cái điều tốt lành tốt đẹp đúng theo cái nhân duyên sanh khởi của pháp đúng theo nhân quả vân vân thì như vậy vô đến số manasikara là một cái phương pháp để chúng ta sử dụng cái, cái, cái, cái tâm của mình cho nó đúng theo pháp nó tác ý hướng theo đúng pháp nó không có bị mà coi như là à, sai lệch không không có bị mà tà bại phát sinh thì người nào biết khéo sử dụng được là tác ý khéo như lý tác ý thì người đó sẽ thành công còn không khéo như lý thất ý thì sẽ đưa đến khổ đau à, thì như vậy à, trong cái như lý thất ý này nó có những cái nhân sanh của nó bây giờ mình ghi luôn nhân sanh như lý thất ý nhân sanh như lý thất ý có năm có năm một tích trữ thiện nghiệp trong quá khứ tích trữ thiện nghiệp trong quá khứ à, tức là trong quá khứ mình cũng đã từng tích trữ những cái thiện nghiệp nhiều à, thì nó là một cái duyên để nó làm điều kiện cho chúng ta có được cái khéo léo về tâm ý hai là ở nơi có chánh pháp hay có bậc thiện trí thức ở nơi có chánh pháp hay có đến trí thức ba thân cận bậc thiện trí thức thân cận bậc thiện trí thức bốn được nghe chánh pháp được nghe chánh pháp năm an trú thân khẩu ý trong thiện pháp thân khẩu ý trong thiện pháp rồi như vậy chúng ta có năm cái nguyên nhân để mà phát sanh như lý tắc ý à, thì có trong đây trong năm cái điều này chúng ta thấy có một là thuộc về quá khứ và bốn là thuộc về hiện tại à, tức là một là quá khứ tức là trong quá khứ mình đã từng tích lũy nhiều thiện pháp mình từng đã làm nhiều thiện pháp đã từng à, là à, xây dựng cho mình một cái lâu đài về thiện pháp ờ, khá nhiều à, rồi từ cái quá khứ đó rồi trong cái đời sống hiện tại này á mà chúng ta phải ở những nơi mà có chánh pháp có những bậc thiện trí thức chứ giờ mình ở những nơi mà không có chánh pháp ở những nơi mà à, sống bằng những cái Ờ, chủ thuyết tà pháp đó, thì chúng ta cũng cũng bị theo đó luôn là làm cho cái như lý tắc ý mình không có làm cho mình trở nên là phi như lý tắc ý mình sẽ không có thành tựu được cái, cái pháp này à, cho nên phải ở một cái trú xứ thích hợp nếu mà chúng ta cảm thấy không thích hợp là phải dọn đi ngay ha à, phải đi liền ở những nơi mà không có chánh pháp ở những cái nơi có những cái tà thuyết nhiều thì chúng ta phải từ bỏ bởi vì chúng ta vẫn còn phàm cái sự ảnh hưởng về một cái tâm linh của mình Ờ, rất là dễ gió thổi nhiều làm nghiêng chỗ đó rất là dễ bị à, cho nên ở nơi của chánh pháp mà có những bậc thiện trí thức à, và có những bậc thiện trí thức đó mình cũng phải thân cận được những bậc thiện trí thức đó à, phải thường xuyên thân cận để học hỏi để nghe những vị đó nói à, giúp cho mình để mà mình khai thông được trí tuệ à, chứ mình có bậc thiện trí thức mà mình cũng làm lơ luôn thì cũng như không à, mình không giao tiếp không học hỏi thì cũng vậy thôi à, là mình thân cận những bậc thiện trí thức đó là mình phải nghe phải được nghe chánh pháp nghe tức là mình phải lắng nghe mình phải có sự tác ý hướng tâm để mà nghe được những cái cái, cái, cái điều những vị thiện trí thức nó dạy cho mình để mình làm gì để mình có được cái trí tuệ mình khai thông được trí tuệ của mình à, và khi mình nghe mình hiểu được mình an trú thân khẩu ý của mình trong thiện pháp là luôn khi à, cho nên nếu mình thực hiện được những cái điều này chúng ta sẽ rất là dễ dàng uh, phát sanh được cái vấn đề mà như lý tác ý thì trong cái nhiên lý tác ý cho chúng ta biết là nó ngược lại với cái gọi là phi nhiên lý tác ý tức là những cái mà chúng ta suy nghĩ chúng ta tác ý mà nó làm cho những cái điều xấu nó trở thành xấu hơn hoặc những điều không xấu mà nó trở thành xấu à, nó làm cho là, là, là cái cái cái tâm của mình nó càng lúc nó càng bị là ô nhiễm càng lúc nó càng phát sinh nhiều cái lậu hoặc phát thì như vậy là phi như lý tác ý à, và cho nên nếu chúng ta không hiểu được cái cái cái, cái như lý tác ý thì chúng ta sẽ bị rơi qua cái phi như lý tác ý tức là á á vô nisso manasika đó rơi qua đó thì bây giờ ở phi như, như, như lý tác ý là như vậy ha rồi như lý tác ý và chúng ta hướng tâm mình đặt tâm mình đúng hướng hướng tâm mình làm thế nào để cho cái cái cái, cái, cái những cái điều nó xảy đến cho mình à, mà mình à, tác ý làm thế nào để cho nó chuyển hướng được ờ, đúng tốt đẹp à chẳng hạn như vậy bây giờ chúng ta sẽ có những cái vấn đề mà cùng nhau thảo luận không giờ trước tiên ta đưa một cái vấn đề ví dụ như giờ quý vị ngồi thiền à, quý vị ờ, tập thiền mỗi ngày à, tối nào cũng ngồi thiền sáng ngồi thiền cái à, ông chồng hay bà vợ sùng áo tối ngày cũng lo làm ăn có ngày lo thiền thiền thiền thiền thiền à, à, không lo cơm nước vợ không biết lo cơm nước chồng con có ngày thiền cái thiền à đi cầm lên vậy ha cự vậy thì theo như quý vị thì bây giờ mình phải tác ý như thế nào tác ý như thế nào để cho uh, đúng theo pháp à, đúng theo vấn đề à, đó là cái vấn đề mà à, trước tiên là mời tất cả quý vị là cùng nhau mình đưa cái ý kiến mình lên ha trước tiên là mời chủ room trước tiên mà chủ room lên nói trước đi à, giờ trường hợp mình tu tập vậy là mình thiền định ờ, bị ờ, ông xã dỗ tối ngày thiền thiền thiền ờ, thì mình phải sao có khẽ như lý tác ý như thế nào rồi xin mời dạ thưa thầy thầy thí dụ là ông xã dũa nhưng mà ông xã không dũa sao giờ thầy <laughs> hơi khó trả lời tự vì mỗi ta người đang nói đang nói cái trường hợp mà bị dũa hoặc là trường hợp người ta có những cái thái độ người ta không ưa nó không thích ừ, à, thì giờ dạ. mình phải sao mỗi người mỗi nghiệp có có mỗi lời chung giờ vậy em phải tưởng tượng thôi à. không có tưởng tượng gì mình phải thiệt chứ <laughs> nếu mà mình ngồi thiền mà người ta complain mình có nghĩa là cái sự tu của mình có vấn đề cái thứ trước là người ta không quan hỷ nếu mà mình tu tập mà cái tâm mình sao mà để trong nhà mình ta nhìn mình là người ta thấy chướng rồi tức là mình không có đúng cái thứ nhất đó là mình phải coi ở trong gia đình à, coi mình làm có gì sai có thiếu sót hay không cái đã mình khoan trách người khác nếu mà người ta nói đúng thì mình phải làm những cái chuyện mà người ta cần mình làm trước rồi cái phần thời gian mà của mình á thì lúc đó người ta sẽ không có nói được à, chứ nếu mà không mà mình cứ lấy thời gian người này người kia không mình không có làm cái chuyện mình rồi à, tức tức là khi mà mình ngồi thiền đó mà không ai nấu cơm hết cái chuyện nấu cơm của mình mà tự nhiên mình ra giữa chợ mình ngồi thiền thì đúng là mình bị complain phải ờ. nói vậy hổng không hổng đi vô đúng chủ đề ha. Cái chủ đề đây là thầy muốn nói là giờ sử dụng như lý tắc ý thì như thế nào khi mình gặp trường hợp đó. Mình dùng như lý tắc ý như thế trong thí dụ mình gặp trường hợp đó thì mình dùng như lý tắc ý như thế nào? Đó, chứ không phải là dòng do Tam Quốc Chí vậy ha. Rồi. ai có ý kiến thì giơ tay nha giơ tay lên nha dạ thưa thầy con sẽ ờ, gặp trường hợp đó con sẽ nhẫn nại ạ à. Ủa mới nghe ai nói nói gì không? thằng em rõ. À. Ai nói gì vậy? Dạ, dạ con. An Nhiên nói là nếu mà gặp An Nhiên thì sẽ nhẫn nại thưa thầy. Dạ lúc đầu con ngồi mẹ con cũng ờ, cũng cũng cũng cũng khó chịu nhưng mà thời gian sau thì mẹ con cũng bắt trước mẹ con cũng ngồi nhưng mà vậy chưa phải là như lý tắc ý phải phải là nhớ cái chủ đề là như lý tắc ý À, à, thì cái chủ đề thì hôm nay là là mình lấy cái chữ như lý tác ý nè thì lúc mà mình trường hợp đó mình tác ý như thế nào? À. Thì tác tác ý của con là nhẫn nại đó thầy. Là con chỉ thuyết phục như vậy thôi à. Là tác ý của con là thuyết phục uh, từ từ từ từ đó thầy. Cũng chưa rõ ràng rồi mà còn ai khác đâu mà tiếp tục nha dạ nếu mà là con á thì trước tiên nó nó lại có cái tâm mình nó có sân hay không nếu mà nó sân quá thì lo mình điều chỉnh lại coi tại <laughs> sao rồi cái tác ý ngay lập tức nó uh, cho nó quân bình chứ còn nếu không nó dẫn dắt mình đi sân theo mấy trăm ngàn lộ <laughs> trên tâm thì chắc buồn lắm thầy thôi rồi coi như là nó đi nó dắt mình đi luôn tút mút luôn thì cái tác ý ngay đó thì nếu mà mình biết có tâm sân thì ờ, tác ý lại cho nó ờ, có thể nó giảm nó có thể nó không giảm nhưng mà list thì nó có thể nó đang chuyển về từ <laughs> cái hướng thiện tướng bất thiện qua thiện thì cái đó là cái tác ý còn nếu mà cái trường hợp mà mình uh, sân quá chịu không nổi thì phải lo tránh cái người đối diện trước mặt của mình càng xa càng tốt trong cái thời gian mà đang <laughs> có cái tâm sân nó nổi quá tanh bành thì cái đó là cái uh, cái sự tác ý để chuyển uh, theo con thì chuyển từ cái bất thiện qua thiện làm sao cho cái tâm nó quân bình từ uh, bất thiện qua thiện thì cái đó là cái tác ý mà ngay cái giây phút đó dạ vâng dạ vâng còn ai nữa không ai có ý kiến nữa không giờ thêm cho trường hợp khác đi ví dụ như giờ à, quý vị à, à sáng ra cái à, mình à, à, thức dậy cái mình bước xuống nhà mà thấy tự mình nhìn thấy tùm lum đồ đạc rồi dục lùm luôn tung nhà cửa bê bối à. à, thì như vậy là mình phải tác ý như thế nào cho nó đúng pháp tác ý như thế nào để mà cho nó, nó đúng pháp à, tốt đẹp rồi xin mời dạ thưa thầy con xin uh, trở lại cái đề tài cũ của thầy tại vì con cũng bị thành ra và con có ý kiến về cái đề tài cũ à, cái cái chủ đề cũ của thầy tức là khi mà mình ngồi thiền đó thưa thầy rồi có mình bị uh, có người comment là mình uh, sao không có lo ờ, chuyện nhà chuyện cửa mà cứ lo ngồi ngồi học hay ngồi thiền vân vân thì con thì con thấy là mình mình cũng phải xem lại mình mình cũng phải thấy là chắc là do cái nghiệp mình lúc trước mình cũng hay làm ờ, cản trở người ta thành ra là bây giờ mình bị cái, ờ, cái người ta cản trở cái công việc của mình mình, mình chấp nhận cái điều đó rồi ờ, mình xem lại cái tâm của mình nó có nó như thế nào rồi mình cũng quân bình cũng cố gắng quân bình nhưng mà thực ra thì cái tâm của mình nó cũng bị có xa lúc mà mình nhận cái lời comment đó mình cũng bực mình rồi nhưng mà rồi từ từ thì mình Ờ, nó cũng nguội dần đi rồi ờ, tiếp theo nữa là mình không thể ngồi được nữa tại vì người ta đã comment mình rồi mà cái tâm mình lúc đó nó cũng uh, nó cũng nói dù nó có nguội nhưng mà cái tâm mình nó cũng phóng túng do đó con sẽ đứng lên và con chuyển tức là từ ngồi con sẽ đi tức là mình đi kinh hành mình đi tới đi lui thì như vậy người ta không thấy mình ngồi nữa thì người ta cũng đỡ chứng mắt nhưng mà mình đi hoặc là mình thấy có việc gì mà nó chưa hoàn chỉnh để người ta comment thì à, con cũng làm cái việc đó nhưng mà mình làm mình vừa làm mình chú tâm trong cái công việc của mình rồi cái mình cũng rút kinh nghiệm cho lần sau mình ngồi thì à, mọi công việc về cơm nước con cái mình cũng à, à làm cho nó hoàn chỉnh còn rồi mình tìm một cái nơi vắng vẻ à, nơi chỗ nào mà người ta không tức là mình tìm một cái nơi vắng vẻ à, rồi mình ngồi xuống thì nó yên tâm hơn tức là công việc mình chuẩn bị xong và mình tìm một nơi vắng vẻ hơn để mình ngồi thì đó là cái kinh nghiệm của con trong những lần con ngồi thiền hoặc học pháp ạ dạ con kính tri ân thầy dạ, à, xà thứ xà thứ mỗi người có cách suy nghĩ ha <laughs> à, mình nghĩ sao cho đúng pháp ha rồi trường hợp thứ hai ai giải quyết sao đây dạ con có ý kiến thì con tự nhiên con sực nhớ đến cái bài học <laughs> mấy bữa trước mình học về lý duyên khởi thì không có gì tự nhiên mà xảy ra hết nó phải có cái nhân và cái duyên của nó thì khi thì mình phải hiểu rằng là cái chuyện mà bực mình hoặc cái chuyện gì nó xảy ra đó nó không cái như cái ý của mình thì nó bất tội nguyện thì cái đó là <laughs> do quả quả đã tạo <laughs> những cái kiếp trước thì bây giờ đến phiên nó trả quả thì thì phải chấp nhận và trả mà trả ở đây thì có nghĩa là nếu mà có hai đường sân lên thì lại tạo ra một cái nhân mới là bất thiện còn nếu như có cái tác ý khôn khéo và nhận thức ra rằng đây là cái <laughs> lý cái cái lý nhân duyên đây thì đây là cái lúc mà phải trả quả chấp nhận và uh, chuyển thì uh, nó sẽ có cái tác ý khôn khéo ngay ngay cái chỗ đó thì ta sẽ lại tránh được cái sự Ờ, tạo ra một cái nhân bất thiện khác mà thay vì ngay đó ta tạo ra một cái nhân thiện có nghĩa là không tạo ra nhân bất thiện nữa <laughs> đó là cái phần con nghĩ tự nhiên con sực nhớ đến cái bài học Ê, xa thứ xa thứ <laughs> còn ai có ý kiến gì khác nào ví dụ như giờ mình trường học mình à, sáng sớm đi ra mới thức dậy ra cái bị uh, chồng đục len hay mà mẹ cự nữ gì đó nghe những cái lời khó nghe ờ, thì giờ mình phải tắt ý sao suy nghĩ sao để cho nó ờ, không có ờ, bị rơi vào cái, cái tà pháp à, quý vị thấy như thế nào thấy hoặc là nghe thì mình sẽ làm như thế nào dạ thưa thầy nguyên như xin trả lời câu này là uh, con sẽ nghĩ là thường thường á, cái sự vui hay sự buồn gì đó là nó ăn thua trong cái tâm của mình chứ không phải là do người khác ban cho mình thành ra nếu mà ai nói một câu mà mình buồn ai nói một câu mình vui á thì tức là mình giao cái tâm của mình cho người ta quyết định thành ra trong cái uh, unisomatic sĩ của con á thì con sẽ thấy là uh, những cái chuyện mà người ta nói thì mình sẽ ghi nhận chứ không phải là mình coi như là mình uh, không có khe không có cần thì không có đúng mà người mình ghi nhận nếu mà người ta nói đúng thì mình sửa còn nếu mà người ta nói cái cái phần gì phiền não quá thì cái khi mà thì phiền não mà ta nói ra cái câu đó là cái chuyện của người ta còn mình à, mình nghe thì mình chỉ là nghe thôi còn thì mình muốn học hỏi hay là từ cái gì cái chuyện đó đó thì hai cái chuyện nó khác nhau không phải là cái gì một người người ta nói mình cũng phải phiền não hết cái chuyện phiền não với lại cái chuyện à, mà mình làm hạnh phúc nó không có dính gì với nhau thưa thầy cái đó là cái con thấy chứ nếu mà con làm trong pharmacy mà người nào vô cũng chửi một câu không lẽ có 100 khách vô đứng chửi rồi mình buồn theo họ nó nó không có lý một chút xíu nào hết cái đó là ăn thua mình thôi ăn thua mình nhận cái cảnh ở ngoài vô bằng cách nào mình có thanh lọc nó hay là mình ôm nó thành của mình thì hai cái đó là hai cái chuyện khác nhau cái đó là cái uh, uh, theo tác ý của con thì con thấy như vậy dạ sao đó sao đó à, mình mình phải thực tế nhau tức là bây giờ mình mình mình đặt một cái trường hợp thực tế đi ví dụ như mình đụng thiệt cái chuyện đó đi thì lúc đó mình sẽ giải quyết như thế nào chẳng hạn như giờ giờ nói về ăn đi ha ờ, nó qua những đề ăn uống đi à, ví dụ như mình à, vô cái quán ăn đó rồi kêu món đồ phở gì ra ăn vô cái dở quá cái <laughs> ăn dở quá thì bắt đầu nổi sùng nó điên lên bây giờ mình phải tắt ý sao cho nó thực tế giống sao nó đúng <laughs> như thế nào gọi là dương lý tác ý của <laughs> ta rồi mà cái gì thì trước tiên là chắc phải chạy trốn cái nhà hàng đó xa thì xa chứ không nổi sân <laughs> thì khổ dạ, dạ người ta còn nói đùa thì con nghĩ thì cái tác ý nó thì thực sự tất cả các pháp là do tâm nó tâm nó nó nó, nó điều khiển mà nếu mà mình không có cái tác ý khôn khéo thì ngay chính mình mình lãnh cái quả trước chứ đâu ví dụ như bây giờ con đi ăn tô phở con thấy người đó làm tô phở không ngon ra ăn nổi sân thì cái người làm làm đầu bếp người ta đâu khổ đâu <laughs> trước tiên mình khổ là mình thấy mình khổ trước tiên nổi cân sân thì cái nó chẳng có bổ ích gì hết thì ngay lúc đó uh, thì mình phải có cái tác ý khôn khéo là ờ, con muốn tiếp cái sân này nó thành một cái cái cái cái cái nhân để cho một cái quả nữa hay không thì cái đó là tùy theo mình nếu mà có học giáo lý thì nó sẽ dễ dàng chuyển hóa nhưng mà nói là nói như vậy thôi chứ con nghĩ ở dưới cái phạm nhân Ờ, ờ, chính con đây thì cái sự khéo tác ý nó cũng khó có lúc làm được có lúc cũng không thưa thầy thành ra ờ, mình nói trên lý thuyết thôi chứ còn thực tế thì nó cần phải có sự uh, kiên nhẫn nó cần có sự uh, luôn thực tập thì nó mới có thành một cái thói quen uh, hớp ly thì những cái uh, kinh nghiệm đó học hỏi ra từng mọi thứ thì à, con thấy ngó vô cái tâm là quan trọng <laughs> nhất thì thì mình sẽ dễ dàng à, biết nó là ở cái trạng thái nào và có cái tác ý nào tốt đẹp cho nó chứ còn trên lý thuyết thì cũng hơi khó thực hành dạ <laughs> chào nữ chào nữ <laughs> còn ai có ý kiến gì nữa không ai muốn đóng dạ thưa thầy à. dạ thưa thầy sáng mà bị mẹ con la cứ con làm làm làm hồi con làm mà con làm im trong im lặng là mẹ con hồi hết la và mấy ngày sau con không la con con gặp trường hợp đó <laughs> dạ thưa dạ thì nói chung là à, như lý tắc ý tức là chúng ta phải khéo léo điều khiển cái tâm thức của mình à, để cho nó trở nên là đúng cái thầy pháp đúng cái điều tốt đẹp à, tức là chúng ta phải nhớ là Đức Phật có dạy là những cái pháp nào mà à, làm cho hại người hại mình thì mình không làm pháp nào hại người lợi mình mình cũng không làm à, pháp nào mà lợi người mà hại mình mình cũng không làm chỉ cái pháp nào mà lợi người lợi mình thì mình nên làm thì như vậy là chúng ta phải biết khi mà đụng chuyện nào mà Phật ý trái ý không thuận nguyện mình thì mình phải tác ý làm như thế nào đừng hại người khác à, và cũng đừng có hại mình à, thì đó điều đó mình nên làm tức là chúng ta phải dùng cái trí tuệ lúc đó chúng ta phải có trí tuệ nhạy bén tại vì lúc đó nó lẹ lắm cái gì chứ không phải chuyện đơn giản mình nói dễ nhưng mà đụng thực tế nó khó À, đụng vô cái cái chuyện cái cái ngã của mình nó sẽ nổi lên ha à, thành ra chúng ta phải có một trí tuệ nhạy bén và phải có biết pháp phải nắm thuần thuộc pháp phải, phải có sự thực hành pháp thường xuyên vì như vậy cái ờ, nghị quyết tác ý mình mới có thể ứng dụng được trong đời sống và đó cũng là một cái nghệ thuật sống à, chúng ta sống luôn luôn đem đến cái sự mà an lạc cho mình an lạc cho người à, không có đem đến sự đau khổ cho người cho mình à, đó là cái mà à, trí tuệ của, của của một người biết pháp phải có cái sự mà khéo léo một cái sự mà uống nắng tâm theo như ý muốn của mình thì đó là cái cũng nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng cái pháp này là mình cần phải tu tập cần phải huấn luyện à, chứ không phải là đơn giản nào. như lý tăng ý khó lắm rất là khó để mà sử dụng mà nếu mà quý vị mà làm được đó, thì mình thấy hạnh phúc lắm thấy cuộc sống mình mình sẽ phải vượt qua nhiều cái cái trận mà đau thương lắm chỉ, chỉ cần một chút xíu thôi một cái chuyện nhỏ thôi nếu mà chúng ta không có như lý tác ý không có khéo tác ý thì nó đưa đến cái phi như lý tác ý tức là chúng ta sẽ nghĩ vậy và chúng ta sẽ nói vậy nói vậy làm vậy mà khi một chuyện nhỏ thôi chẳng hạn như một cái làm gì không dĩ ý mình thôi à, mình khởi lên cái cái cái tà tư duy cái là là có chuyện ha thì cho nên chúng ta phải cuốn tập cái tâm mình cho nó, giỏi nhạy bén để cho trong cái đời sống hàng ngày của mình từ trong cái sinh hoạt gia đình từ cái ra xã hội nhỏ nhỏ nhỏ nếu mà mình không khéo được thì nó sẽ đem đến sự đau khổ rất là nhiều à, còn mình khéo được thì mình sẽ được an vui hạnh phúc người xung quanh của mình cũng được an vui không có ai mà bị tổn thương không có ai bị là đau khổ thì đó là cái mà vô Yoniso Manasikara là một cái tuyệt chiêu á cái coi như là một cái uh, cái mà cái môn mà cái, cái món món đòn mà có thể đó là hạ thật hạ gục cái cái, cái, cái ác pháp và mình có thể hạ gục ác pháp ngay trong tích tắc à, và ngay cả trong những đề tu tập thiền như vậy khi chúng ta đi vào cái công cuộc ngồi thiền nếu mà mình không có khéo trí tuệ trí tuệ mình không có nhạy bén thì mình dễ thua cuộc lắm ngồi đau chút xíu mà mình khởi lên cái sự chán nản ngồi chút là mệt mỏi mà khởi sự chán nản và muốn bỏ cuộc à, nhưng mà nếu mà mình có cái sự thuần thục trong cái nhiều lý tác ý thì chúng ta sẽ chuyển bại thành thắng à, rất là dễ dàng à, cho nên à, quý vị cố gắng à, luôn luôn nhớ cái chữ đó à, luôn luôn nhớ câu là như lý tác ý bởi vì chính như lý tác ý là nhân là, là duyên để phát sanh trí tuệ à, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy à, trong cái à, cái bài mà đức phật dạy là do phải như lý tác ý mới mới mới mới diệt trừ được các lậu vật còn nếu mình không như lý tác ý thì những lậu vật chưa sanh nó sẽ sanh khởi và những loại vật nó đang xanh nó sẽ tăng trưởng quảng đại luôn nó sẽ lớn mạnh luôn à, cho nên đó là chỉ vì không như lý tập ý thì những ác pháp chưa xanh nó xanh và những ác pháp nó đang xanh nó sẽ tăng trưởng lớn mạnh à, cho nên mình phải biết những cái, cái điều này để mình thực hiện trong cái đời sống của mình à, cho nên phải cẩn thận và hết sức cẩn thận sự hạnh phúc hay sự đau khổ nằm trong cái tầm tay mình hết và nếu mình không khéo là gia đình tan nát à, vợ chồng ly tán anh chị em chia tay nhau hết cũng tại vì mình không có như lý thức ý mình ngu si mình sử dụng những cái ác pháp mà để mình đối đãi trong cuộc sống thì chắc chắn nó đem tới sự khổ đau nó là định luật nó là như vậy à, cho nên mình nếu mình à, không có nhận ra được cái như lý thức ý này thì chúng ta sẽ đem tới cho mình những cái, cái điều mà không bao giờ mà nó mà à, như ý muốn mình được hết à, luôn luôn là đem đến sự đau khổ à, cho nên đây chúng ta quý vị cần phải nhớ cho cái cái, cái, cái, cái điều mà Đức Phật dạy là Đấy, như lý tác ý được thì những cái ác pháp chưa sanh không sanh khởi và những thiện pháp chưa sanh được sanh trưởng là lớn mạnh đó là cái vấn đề nếu mà mình như lý tác ý đúng pháp thì nó sẽ đem đến sự hạnh phúc đem đến sự tốt đẹp cho cái đời sống của mình à đó là hôm nay trong cái cái, cái đoạn kinh này thì nhấn mạnh về cái như lý tác ý và không như lý tác ý à, cho nên chúng tôi muốn đưa lên cho quý vị để cùng nhau à, đóng góp có những cái tri kiến đúng đắn về pháp ha rồi nó sẽ là cái hành trang nó sẽ là bụng bối để giúp cho quý vị có trong cái đời sống hàng ngày à, sinh hoạt trong đời sống hàng ngày mình không có bị rơi vào những cái sự mà sai lầm không có bị rơi vào những cái sự quan trái những cái sự mà đau khổ à, kết thù kết quán lẫn nhau à, mình sẽ giải tỏa được rất là nhiều cái điều mà sai lệch như vậy rồi như vậy là như lý tắc ý là một cái tấm bùa các bạn <laughs> đó là một tấm bùa để quý vị hộ thân nha. À, trong bất kỳ lĩnh vực nào à, từ trong gia đình ra tới xã hội à, từ trong à, cái, cái công việc làm hay là trong gì đó hoặc là ngay cả trong chúng ta khi chúng ta đọc sách vậy hay là trong lúc chúng ta hành thiền vậy, như lý tắc ý nó đều giúp cho mình à, tiến hóa rất là tốt đẹp rồi hôm nay chúng ta chỉ có một cái đề tài như vậy ha thì à, à, do cái à, vấn đề này à, hy vọng cầu mong sẽ giúp cho tất cả à, quý vị luôn được an vui hạnh phúc và sớm phát sinh trí tuệ à, đồng điều nhà cả thái dạ nam mô bích thà dạ nam mô tham dạ nam mô sang dạ rồi xin mời mc tám x và cho. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh Milanda đã cho chúng con bài pháp về uh, à, Uniso Manasikara ngày hôm nay. À, thật à, là tuyệt vời thưa thầy. Dạ, à, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư Tăng để chúc phúc đạo tràng cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ, à, con... Dạ, à, mô Phật... À Ờ, tu Bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha nuva vena sada soti bhavantu te Bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma nuva vena sada soti bhavantu te Bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nuva vena sada soti tu te tất cả hạnh phúc hàng đến cho người cầu xin chư thiên hộ trì đến người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 Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Và dạ, bây giờ thời gian cũng vừa, vừa phải lẽ Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe Pháp ạ. Dạ đề hoa ta sanh tì quy ha ra hoa sĩ ni Thu bê ca rê bố thi ca rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ròn tê tha quỳ hà ra măng đa lê thầy ra cha mạnh cha na wa ca cha phình ca vô Saramika Danapati Upasaka Gamacha Desani Gamacha Isada Sambana Puta Sukhita Pagwantute cha la bu cha ye bi cha anda sam pha qua san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham hoa hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đùng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham man tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mang go wa antaya cha hita sa ya âm hê răng kha tu sa tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vô thân sam ba bồ này ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê nô nha, nya tinang ho tu su khi ta hòn tu nya ta vô. yo nô nha, nya tinang ho tu su khi ta hòn tu nya ta vô. yo idang quá tá nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đầy xin hội hướng đến thân bạn quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nằm nơi tâm, trong ngày vị lai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc, thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm thời độc giác, làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tay đức lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân, sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nắc mô Bút Tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Và dạ Nguyên Như con xin mời chư quý Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ năm và cũng là sáng thứ sáu ở bên Việt Nam. Chúng ta lại cùng nhau ôn lại những bài học vi diệu pháp của thầy Kinh Milanda. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị.